con đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để chứng đắc a la hán thánh đạo thánh quả niết bàn tuyệt đoàn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm nam mô bút tha giá nam mô tham ma giá nam mô sẵn kha giá Dạ kính bạch chư đại đức tăng kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng nhà sau phần thế bái tam bảo tụng kinh thọ trì quý giới. Dạ bây giờ đã đến giờ kể hôm nay chúng ta sẽ lại kể lại bài kinh pháp cú số 231 mà học ngày hôm qua. Dạ thay mặt đại chúng trong room con xin được uh, cung thỉnh đại đức uh, tuệ nhẫn. Dạ không biết đại đức có chiếc máy không ạ? À? Nếu đại đức có chiếc máy con xin được cung thỉnh đại đức tuệ nhẫn uh,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 Kaya ducha ritam hitwa kayena su charitam chare kaya pako pangrakhaya kayena sangwato siya kaya ducha ritam hitwa kayena su charitam tăng cha rê ca ye pa cô pang rakhayam ca ye na sang vu to si ya ca ya du chari tăng hi toa ca ye na su chari tăng cha rê giữ thân đừng thuẫn lộ phòng thân khéo bảo vệ từ bỏ thân làm ác với thân làm hạt lành bản dịch của ngài hòa thượng thích minh châu ạ à. giữ thân phải biết canh phòng dình thân bảo vệ hết lòng nay mai xả ly hành ác mới tài trang nghiêm thân hạnh hỡi ai mặc dầu phổ thơ của hòa thượng dưới đức ạ à. một lần nữa con cung kính đảnh lễ đức phật à, giáo pháp và chư tăng Giờ dạ, sư xin xuống mất ạ à.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 ca giá đúc chá rí tăng hí tòa ca dê ná số chá rí tăng chá rê ca dấp bá cô bằng rắc hay giá ca dê ná sằng bú tô xí già ca giá đúc chá rí tăng hí tòa ca dê ná số chá rí tăng chá rê giữ thân đừng phẫn nộ phòng thân khéo bảo vệ từ bỏ thân làm ác giới thân làm hạnh lành bản dịch của hòa thượng thích minh châu ca giác bát u bằng rắc hay giá ca về na tầng vũ tù xí già ca giá đúc chá rí tầng hí tòa ca về na số chá rí tầng chá rề giữ thân phải biết canh phòng dình thân bảo vệ hết lòng nay mai xả ly hành ác mới tài trang nghiêm thân hạnh hỡi ai mặc dầu bản dịch của hòa thượng giới đức kính mời cô tu nữ tùy yên dạ sư thú sư thú lành thầy cảm ơn chị rạng đông nam mô bút thai giá nam mô tham ma giá nam mô sang kha giá con thành kính đảnh lễ chư công đức kính lễ thượng tọa minh hạnh đại đức tuệ nhẫn kính lễ với cô tu nữ cô thanh má cha lý cô như pháp và kính chào đại chúng rè <laughs> hiểu mình biết bây giờ nghe được là mừng lắm rồi đó là um, luồng bắt nguồn lòng lào cai à, vậy thì giờ tự nhiên xin kệ kinh pháp cú số 231 ca giáp bắc cô bằng rắc khay giá ca về nát sầm vũ tô thi gia ca giá đúc chắc đi tăng hi toa ca về nát tu chắc đi tăng chắc về ca giáp ba cô bằng rắc khay giá ca ye na tâm bồ tố khi ya ca ya đúc cha vi tăng nhị toa ca ye na su cha vi tăng cha về ca giáp bắc cô bằng rắc thầy giá ca về nát sầm vu tô thi ya ca giá đúc cha đi tăng hít tòa ca dê ná số cha đi tăng cha rề giữ giữ thân đừng phẫn nộ phòng thân khéo bảo vệ từ bỏ thân làm ác với thân với thân làm hạnh lành khổ thơ hòa thượng thích minh châu ca giáp ba cô băng rạch thầy gia ca ye na sam tu ti ya ca gia đúc cha di tăng di toa ca ye na su cha di tăng cha rê giữ thân phải biết canh phòng dình thân bảo vệ hết lòng nay mai tả đi hành ác mới tài thân hạnh hỡi ai mặc dầu khổ thơ hòa thượng duy đức dạ bây giờ đã thấy tín hiệu của à, chị lào cai dạ kính mời chị Dạ con cảm ơn cô Tuệ Duyên ạ. Con uh, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh. Con xin kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Như Pháp và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được ôn bài câu pháp cú 231 ạ. Dạ. Cảm ơn chú Quát Thân Á cho bài. Dạ, cảm ơn Sít Quang Thanh cho biết tín hiệu. Con xin phép được đọc ạ. Ca giáp ba cô bằng rắc khề giá cà về na tặng phút tổ si rạ cà gia đúc cha ri tặng hít quả cà về na sút cha ri tặng cha rề cà gia bác cột bằng rắc khề giá cà về na tặng phút tổ si dạ cà gia đúc cha rít rít tăng, tăng, hít hít cha cha ริตังหิตวะหิตวะกาเรนาสุชาริตังชาเรgiữ thân đừng phẫn nộ phòng thân khéo bảo vệ từ bỏ thân làm ác với thân làm hạnh lành bản dịch của hòa thượng thích minh châu giữ thân phải biết canh phòng gìn thân bảo vệ hết lòng nay mai xả ly hành ác mấy tài trang nghiêm thân hạnh hỡi ai mặc dầu bản dịch của hòa thượng dưới đức đã con xin phép được kệ ạ kaya pako pangrak khaya kanena sang vuto tăng kaya toa ritang hitwa na su cha tăng cha chare kap dạ pa cô bằng răng khê ya ca ye na tăng bù tô si ya ca ya đốc cha ri tăng hi ta, ca ye na su cha ri cha ri tăng cha rê, giữ thân đừng phẫn nộ phòng thân khéo bảo vệ từ bỏ thân làm ác với thân làm hạnh lành bệnh dịch của hòa thượng thích minh châu giữ thân phải biết canh phòng dìm thân bảo vệ hết lòng nay mai xả ly hành ác mới tài trang nghiêm thân hạnh hỡi ác đầu bản dịch của hòa thượng dưới đất đã con đã ôn bài xong con xin dâng mách đến một vị khác ạ con xin phép được xin mách dạ kính cảm ơn cô pháp nguồn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 ca về ná xuất chá rí tăng chá rề cà dắp bá lô cha dắp bá cô bằng rắc khầy già ca về ná sang ú tô xí già ca giá đúc chá rí tăng hít tòa ca về ná su chá rí tăng chá rề cà dắp bá cô bằng rắc khầy già ca về ná sang ú tô xí già Cà dạ đu cha rì tăng hi toa Cà ye na suk chà ri tăng cha re, Cà dập bao cô bằng khay ya, Cà ye na sang bù tô si ya, Cà dạp đúc cha rì tăng hi toa Cà ye na suk cha rì tăng cha re. Giữ thân đừng phẫn nộ, phòng thân theo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác, với thân làm hạnh lành là bản phổ thơ Hòa Thượng Minh Châu. Giữ thân phải biết canh phòng, dình thân bảo vệ hết lòng nay mai. Xả ly hành ác mới tài trang nghiêm thân, hạnh hỏi ai mặc đầu. Bản phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức và kính mời cô Cẩm Dân ạ.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 ca giáp bá cô băng ráp hay giác ca về ná xăm vũ tô xí gia ca giá đúc chá rí tăng hí toa ca về ná xú cá rí tăng chá rê ca giáp bá cô băng ráp hay giá ca về ná xăm vũ tô xí gia ca giá đúc giá rí tăng hí tòa ca dê ná chú giá rí tăng giá rê ca giáp bá cô bằng rách khì giá ca dê ná sang vũ tô xí gia ca giá đúc giá rí tăng hí tòa ca dê ná chú giá rí tăng giá rê giữ thân đừng phẫn nộ phòng thân khéo bảo vệ từ bỏ thân làm ác với thân làm hạnh lành bản dịch của hòa thượng minh châu giữ thân phải biết canh phòng giữ gìn giữ gìn bảo vệ hết lòng nai vai xả ly hình ác với tài trang nghiêm thân hạnh hỡi ai mặc dầu bản phổ thơ của hòa thượng như đức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 Thayaka ye na sammuto siyaka dạ yatuk charitang hitoa ka ye na su charitang chare ka yap bako bằng rakhay yaka ye na sammuto siya ka yatuk hi toa ka ye na su charitang chare giữ thân đừng phẫn nộ, phòng thân khéo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác, với thân làm hạnh lành của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kayapako Pagrangiya Kayena Sanguto Siya Kayaducha Ritang Hitoa Kayena Su Charitang Charitang khay ya kaya na sang si ya kaya ducha ri tang hi toa na su cha ri tăng cha ye giữ thân phải biết canh phòng nhìn thân bảo vệ hết lòng nai mai xả ly hành ác mới tài trang nghiêm thân hạnh hỡi ai mặc dầu của hòa thượng giới đức Dạ thưa con đã đọc xong con kính tri ân uh, quý sư, quý bà, quý cô tư nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp ạ. nam mô bồ tát dạ nam mô tham ma dạ nam mô sang kha dạ dạ cảm ơn cô cộng đồng cảm ơn cô tina đã cho biết là nghe dạ dạ con con nói cha rí xin à, kính đảnh đế thượng tọa minh hạnh kính đảnh đế à, chư tôn đức tâm ở nước trong em con mình được biết là cảm ơn cô công đã cho biết là nghe dạ xin kính đế cô tuổi viên tìm cứu chào hết toàn thể quý vị xong dạ, cảm ơn chú Bát Thành Á đã viết bài dạ, sau đây con xin phép cho bài à, pháp cú kinh 231 à, ạ cá <coughs> dâm <coughs> ca gia ba cô bằng ra khai gia ca dê na sam bu tô si giang kaya dukcha ritang ni thoa kayena su cha ritang cha rem kayam ba ko bằng răng khai ya kayena sang bu tu si yam ka kaya ca gia đúc cha kỳ tăng hi văn ta jay na su cha ri tăng cha rin ca yam ba cô bằng đặc khai gia ca jay na sang du tô si yam đa gia cha đi tăng hi toa ca dây na su cha đi tăng cha ren giữ thân đừng phẫn nộ phòng thân khéo bảo vệ từ bỏ ác với thân nàng mạnh lành đó là tổ thơ của hòa thượng thích minh châu giữ thân phải biết thân phòng Dình thân bảo vệ hết lòng nay mai Xả ni hành áp mới tài Trang nghiêm thân hạnh hỡi ai mặc dầu Đó là thủ thư của Hòa Thượng Giới Đức Dạ con đã trả bài xong rồi Giờ này không thấy cô Như Pháp Dạ mời mời cô Cẩm Vân đứng mít dùm nha Sa thưa sa thưa lần thầy cô tu nữ thăm trà rị rất hoan hỉ được thấy cô à kể nghe cô kể hôm nay. À, Quang Thanh thấy à, sang đưa tay để kể. Mời Quang Thanh nhá Alo. À, mời Quang Thanh nhé. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tăng ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, à, đại đức tuệ nhẫn và quý sư hiện diện trong đạo tràng con kính lễ quý bà quý cô tu nữ con kính lễ cô tu nữ tuệ duyên cô tu nữ thăm má chá lý và cô tu nữ ờ, như pháp con kính chào toàn thể đạo tràng con xin đọc bài câu pháp cú 231 con cảm ơn cô chú Quát Thần Á đã bắt bài Cà ráp ba cô bằng rắc khầy dạ Cà rê na sang vu đồ si ya Cà ra đúc charitang hitwa karena suza cha chare giữ thân đừng phẫn nộ phòng thân khéo bảo vệ từ bỏ thân làm ác với thân làm hạnh lành cà ra ba cô bằng răng cây nha cà rê na sang phù tô si ya mặc dầu đấy là bản dịch hòa thượng dưới đức dạ con đã đọc xong con uh, kính mời chắc thán á dạ sa thu sa thu lần thầy quang thành à, nam mô phật thầy ya dạ nam mô tham ma ya dạ nam mô sẵn khai ya dạ. dạ con xin được uh, thay mặt đại chúng trong rung để thỉnh pháp sư trước khi cùng tiền đại đức về nhấn hoan hỷ từ uh, kệ giảng bài Kinh Pháp Cú số 231 vừa đúng giờ ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato samma samputtassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma samputtassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma samputtassa. พรหมจาโลกาธิปติสหัมปติกตัญญริอันทิวรัง อายาจถาสันติธาสัตตปริยัคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง Phạm thiên vẫn ngậm lùi khẩn khoản Phật nhâm lời Nhưng chẳng gì hỡi quyết lòng mở đạo dạy đời Nhắm vườn lộc giả ngài rời chân sang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 những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lằn rưới khắp thế gian bởi nhân cơ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi chúng con ngồi khắp chốn ni tối mê cầu đặng chí chi vẹn toàn Giờ Nam Mô Phật Tha Giá thay mặt đại chúng trong rôm con xin được <clears throat> cung thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn Từ Bi Hoan Hỷ Thuyết Giảng Từ hưởng ý nghĩa và duyên sự bài kinh Pháp Cú số 232 Nam Mô Phật Tha Giá và dạ, con xin được cung thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn ạ dạ à, giờ này là giờ hạnh phúc nhất ừ, giờ này là giờ tốt đẹp nhất mọi thứ lại qua đi nữa rồi từ sáng đến giờ có vô vàng những thực tại trong đời sống của chúng ta và nó qua đi mà không có một chút hiểu biết nào hầu như ngày nào chúng ta sinh ra cuộc sống cũng là như vậy cả mặc dầu chúng ta nghe chánh pháp của đức phật vô minh thật là một bóng đêm à thật là kinh khủng và chúng che mờ đi những cái pháp trong đời sống hàng ngày cuộc sống này à, không có cái gì tồn tại cả và không có một con người nào ở bất cứ một thế giới nào cũng như chúng ta đến thế giới này chưa có cái thấy chưa có nghe ngược bởi nếm chưa có tham sân si Chúng ta đến thế giới này Chưa có phiền não Chúng ta đến thế giới này chưa có hình hài Và rồi à, à Các duyên của các pháp Hình thành lên những pháp hữu vi Và từ đó mọi sự chấp thủ được hình thành cuộc sống ở tất cả mọi thế giới chỉ là những cái thấy cái nghe ngửi nếm đụng và suy nghĩ ở chỗ này chỗ kia và rồi tan biến và tất cả những thấy nghe ngửi nếm đụng suy nghĩ đó đều về những cái sắc thân hương vị xúc những cái tính chất cứng mềm nóng lạnh của những do duyên của chúng từ đó mà si mê tham đắm chấp thủ và nếu như không có đức phật ra đời thì hoàn toàn những cái này vẫn chìm vào trong bóng tối không có sự giải thoát chúng thật là vô nghĩa phải không à, tất cả mọi thứ dầu nó tốt đẹp đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cái vô thường luôn luôn hiện diện trong các pháp hữu vi cũng như ngày hôm qua bao nhiêu những vẻ đẹp bao nhiêu những cái sự ờ, hạnh phúc chúng đều đã tan biến chúng không bao giờ quay trở lại nữa đau khổ của ngày hôm qua cũng vậy như vậy đức phật đã dạy cho chúng ta tất cả pháp vũ vi giàu là trí tuệ nó vẫn cứ mang bản chất của khổ đau vì chúng vô thường Sao lại không khổ đau được? Bởi vì thế giới này chỉ là những duyên hợp của các sắc và các danh khác nhau sanh khởi và hoại diệt chân lý và giáo pháp à, các pháp luôn luôn đang hiện diện ở ngay đời sống của chúng ta trong từng khoảnh khắc nhưng đã không có một cái hiểu biết gì về chúng cả hàng ngày chúng ta vẫn thấy và chạm vào những cái tứ đại chạm vào các cái đế của nó chạm vào các cái sự thật nhưng hoàn toàn chúng không được sanh khởi bởi trí tuệ bởi chánh niệm vì chúng ta không được nghe giáo pháp một cách cẩn trọng không được suy xét một cách đúng mức cuộc sống của chúng ta luôn luôn là cô đơn vì à, chỉ có một khoảnh khắc sanh khởi và hoại diệt tất cả chúng ta đang chìm si mê với cái được thấy được nghe được ngửi được nếm được xúc được chạm trong đời sống hàng ngày và các bậc thánh thì thì cũng không có giác ngộ ở đâu ngoài những cái thấy, nghe, ngửi, nếm đụng trong đời sống hàng ngày. Các ngài thấy rõ, rõ và không còn chấp thủ chúng là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Đối tượng thì giác, các ngài biết rõ chúng không phải là một con người, không phải là một đàn ông, đàn bà. Mặc dầu ngài tiếp xúc, ngài giao tiếp, ngài trò chuyện, nhưng mà ngài biết rất rõ về chúng thì người con Phật à, của chúng ta muốn giác ngộ thì cũng phải đi theo con đường đó duy nhất mà thôi không có con đường nào khác cả không có sự hiểu biết về các thực tại trong đời sống không có ai nếm được hương vị giải thoát thực tại thì có ở bởi vì chúng xuất hiện chúng phải xuất hiện thì mới có thế giới nếu như mà không có cái kinh nghiệm xuất hiện thế giới này chỉ là đất nước lửa gió nếu mà không có cái kinh nghiệm chúng thì không có thế giới như vậy thế giới của pháp như vậy thấy nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm và suy nghĩ là sáu thế giới riêng biệt. Chúng do duyên của chúng mà sinh khởi. Cũng vậy, có những người thì chỉ có năm thế giới, ví dụ như người mù. Có người thì có bốn thế giới, có người bị mù, bị điếc. Nhưng mà thế giới nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là thế giới của Pháp như vậy cái thấy thì nó không thể là cái nghe được cái nghe không thể là ngửi cái ngửi không thể là nếm và cái nếm không thể là một cái gì khác cả và ngày nào thì pháp nó cũng đang hiện khởi ở đó cái mà chúng ta biết ngon thích thú không phải là cái nếm ừ nó là một pháp khác nhưng mà hầu như là, là chúng ta có thể thuộc rất nhiều kinh điển nhưng mà trong đời sống hàng ngày chúng ta hoàn toàn quên đi các cái pháp sanh khởi trong đời sống này đó là một vô minh rất là lớn và chúng ta chỉ muốn tỏ thái độ mình tích lũy thật nhiều kiến thức chúng ta sẽ biết về niết bàn là như thế nào nhưng mà những cái thực tại của pháp hoàn toàn chúng ta không bao giờ chạm tới mặc dầu nó đang có mặt ở đây và bây giờ nếu mà chúng ta không thể đối diện được với thực tại này thì có cách nào để mà chấm dứt sanh tử luân hồi hay không điều đó là không thể và giàu chúng ta có hiểu biết đúng đắn trong sự nghe pháp này có các bậc hiền trí chư đại đức tăng thuyết giảng thì chúng ta cũng phải mất rất nhiều thời gian vô lượng thời gian để mà vun bồi trí tuệ cho chúng à, đủ cái năng lực thì mới đạt được cái lời Đức Phật dạy. Như vậy để cho chúng ta thấy rằng qua quá trình pháp học đã là khó rồi. Suy xét đúng đắn về các pháp trong đời sống hàng ngày lại khó vô cùng một thời gian rất dài, thậm chí mất nhiều kiếp sống. Nhưng nó thật là xứng đáng với cái thành quả đem lại. Quý vị còn nghe rõ không ạ? À? Alo alo quý vị có nghe rõ không à dạ tốt quá như vậy thì à, một ngày hay một năm hay mười năm mà chúng ta chỉ tích lũy kiến thức trong kinh điển giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta vẫn cứ tối mù trong các cái thực tại trong đời sống hàng ngày và chúng ta khéo học pháp của Đức Phật mà khéo kinh nghiệm được trong đời sống hàng ngày từng chút một dầu là một khoảnh khắc có trí tuệ trực nhận được một cái thấy hoặc cái nghe thôi ừ. thì đã vô cùng lợi lạc đó mới là thực sự lợi lạc vì sao vậy khi mà mình hiểu được một thực tại rồi thì dần dần các thực tại khác sẽ mở ra toàn bộ với trí tuệ nó sẽ thấy được rằng mỗi thực tại có một cái khác nhau hoàn toàn chúng mang cái tính chất riêng biệt cái thấy là riêng cái đối tượng được thấy là riêng biệt nghe là riêng là một pháp khác chúng là một duyên khác hình thành lên và âm thanh cũng vậy và thế giới này thật vô thường, thật chống chải, thật rỗng không, thật vô ngã, thật không bền vững. Bền và khi chúng ta hiểu được các pháp thì tham sân si nó không là vấn đề gì đối với chúng ta nữa cả người trí có đủ kham nhẫn để đối diện khi tham sân si sanh khởi và chấp nhận chúng như chúng là làm sao có thể các pháp đó sanh khởi lên mà chúng ta tránh né đi đâu được không ai tạo ra chúng cả do chúng ta không hiểu, hiểu được các duyên sanh là vô ngã nên thế giới này mù lòa nguyện cầu ước vọng khát khao mong được giác ngộ nhưng mà trí tuệ lại không được sanh khởi vậy khi mà trí tuệ đã rõ biết thì sao vậy à, thì chúng nghĩ rằng ngày mai cũng không có gì đáng phải lo cả ngày mai giàu bao nhiêu bất thiện đến nó cũng đến theo duyên của chúng rồi chúng cũng vô thường ngày mai mọi thiện pháp đến chúng cũng lại vô thường nữa mà thôi à, cũng như hàng hàng bao nhiêu bất hạnh rồi vô thường như vậy là pháp đức phật dạy vô thổ và vô ngã nó vô cùng thâm sâu không phải là chúng ta nói vô thổ mà thật sự khi có trí tuệ mới hiểu được bản chất vô thường từ sáng đến giờ vô lượng vô lượng những thực tại đã qua hay không không có một hiểu biết gì cả tại sao nó lại không có duyên như vậy bởi vì chúng ta thiếu sự nghe pháp một cách chân chánh và chúng ta cần phải nghe pháp một cách đúng đắn và suy xét cái gì là thực hiện giờ chỉ có cái là thực hiện giờ không có cái gì khác cả nếu như mà chúng ta không thấy được cái là thực hiện giờ thì chúng ta không thể là con của Đức Phật được. Cái là thực hiện giờ là cái gì? Là Niết Bàn ư? Không, Niết Bàn nó chưa hiện khởi. Cái này là thực hiện giờ chúng ta cần phải biết những cái nó đang là thực hiện giờ ví dụ như là cái thấy cái nghe cái ngửi cái nếm cái xúc cái chạm cái cứng cái mềm cái nóng cái lạnh cái suy nghĩ sân hận buồn bực đói khát những cái đó là cái gì đói là danh hay là sắc xuyên qua cái ngôn từ chúng ta bỏ đi và chúng ta quay lại với thực tại của chúng thì chúng ta sẽ khám phá ra được à. nơi thân tâm này để chúng ta sự hiểu lời Đức Phật này. như vậy tâm sân cũng là một pháp sanh khởi rất nhiều trong đời sống hàng ngày và cái khẩu bất thiện của chúng ta cũng sanh khởi rất là nhiều như lý do nào nó sanh ừ. vì khi mà chúng ta biết như vậy đó thì chúng ta mới chế ngự được thân hay khẩu hay ý của mình ngoài trí tuệ ra không có một pháp nào có thể làm cho những cái nghiệp thân khẩu ý này có thể trong sạch được điều đó là không thể xảy ra được bây giờ chúng ta trở lại bài học và bài học này rất là ngắn do vậy nói cái đầu đề vì cái tích chuyện nó cũng rất là ngắn và chúng ta học pháp thì không quan trọng mà quan trọng nhất cái người truyền đạt pháp làm sao để cho người nghe thấu hiểu được cái lợi ích tối đa nhất để phá vỡ những cái tà kiến những cái vô minh bây giờ chúng con xin đọc cái câu kệ này một lần câu kệ số 232 là Wachi Pakopang Rakheya Vachaya Sang Vuto Siya Wachi Uchari Tăng Hí Toa Vachaya Suchari Tăng Chare Nếu căn phòng sự phẫn nộ của khẩu lên là người đã được thu thúc về khẩu sau khi từ bỏ hành vi xấu xa do khẩu khẩu ác hạnh lên thực hành hành vi tốt đẹp thiện do khẩu như vậy chúng ta thấy được rằng khẩu ở đây thì đức phật nói là chửi rủa này nói lời ác độc này nói lời phù phiếm này nói lời uh, không thật này nói điêu ngoa này nói giả dối nói đâm thọc ừ, như vậy thì ờ, ở trong năm giới thì nói là nó ờ, nói về cái khẩu thì bốn nhưng mà nó diễn hoạt trong đời sống hàng ngày thì nó là vô lượng ờ, theo các cái duyên của nó thì nó là vô lượng ừ, vô lượng có những người rất là đạo mạo nói rất là hiền từ nhưng mà cái lời nói đó nó hàm chứa những cái tà kiến những cái tà tư duy ở trong đó dẫn dụ con người đi vào những cái con đường sai lạc chứ không phải là lời thô ác không thưa quý vị nhớ như vậy có đôi khi những cái lời rất là thô nhưng mà lại rất là thật có những cái người nói chuyện rất là nhẹ nhàng rất là thanh tao rất là tao nhã nhưng mà cái lời đó là cái lời của vô minh à, lời của tà kiến lời của cái sự hướng dẫn lầm lạc chúng sanh đi vào những cái khổ cảnh ừ, cái đó rất rất là nhiều trong đời sống này chứ không phải khẩu ác thì chúng ta chửi ta mới là khẩu ác thưa quý vị à, cái khẩu đó đó mới là tai hại à, chứ còn đôi khi ta sân hận người ta chửi một vài lần thì nó cũng là ác là bất thiện đức phật khuyên bảo nhưng mà có những cái loại khẩu ác chúng ta biết là nó hàm chứa những cái tà kiến nó du ngủ và rất tế nhị à. như vậy để cho chúng ta thấy được là không dễ gì à, không dễ gì mà mà có được cái khẩu thanh tịnh chỉ có mỗi một con đường bác chánh đạo mà đức phật dạy xuyên qua tứ niệm xứ này thì mới thanh lọc toàn bộ được tam nghiệp là thân khẩu và ý mà thôi vì sao vậy vì chánh kiến à, nó sẽ sáng tỏ tất cả mọi loại pháp thuộc về ý về thân về khẩu à. có sự hiểu biết rõ ràng chứ không có ai làm cho thân khẩu ý của ai thách tịnh được mà tùy thuộc vào chi kiến vậy đúng chúng ta phải nhớ là bác chánh đạo với chánh chi kiến nó đi đâu nếu mà nó không được thiết lập từ ngày này qua ngày khác từ kiếp này qua kiếp khác từ khoảnh khắc này qua khoảnh khắc khác thì không thể nào không có ai có thể giác ngộ được chúng ta phải luôn luôn bỏ qua tự ái và luôn luôn phải trở về với khoảnh khắc hiện tại và luôn luôn phải bắt đầu bởi vì phiền não nó dai dẳng và nó thâm sâu và nó vô lượng ừ, vô minh do vậy chúng ta phải luôn luôn nhớ cái điều đó khi nào mà chúng ta bắt đầu một cách thuần thục với chánh chi kiến rồi thì đó cũng chính là sự kết thúc của con đường sanh tử chúng ta phải phá vỡ hết mọi rào cản kiếp này sau tôi là như này tôi là như thế kia kiếp sau không có ai cả không có tôi nào cả chỉ có các pháp lại tiếp tục sanh khởi theo nhân duyên của nó nếu bây giờ là thiện nếu bây giờ là ác nếu bây giờ chưa là tu đà hoàn chưa là tư đà hàm chưa là a la hàm chưa là a la hán thì lại là gì lại là nhân là quả thôi lại là thấy là nghe là ngửi là nếm là đụng là xúc là chạm ở chư thiên ở cõi trời hay là ở phạm thiên hay là ở biển sâu ở hang hốc ở rừng núi ở khe sông khe suối à. ở hai chân ở bốn chân ở nhiều chân mà thôi à. rồi ở đâu đâu thì cũng là những cái pháp tánh này có mặt và hiện khởi theo nhân duyên này tiếp tục vận hành không có gì khác cả ngày mai có cái gì các bạn biết không không có gì hết ngày mai nếu có thức dậy cũng lại là thấy là nghe là ngửi là nếm là xúc là chạm là tham là sân là si là buồn là giận rồi đêm nay ngủ say ngủ say thì không có gì thức dậy cả phải không ạ à? không có nhà cửa con cái hay thân tôi của tôi tài sản gì thức dậy hết như vậy người trí với người ngu đi ngủ ngủ say nó đều giống nhau hết đều an tịnh hết á nhưng mà khi thức dậy mới biết ai là người trí ai là kẻ ngu phải không ngày rồi lại ngày trôi qua nữa thôi các pháp thì nó luôn luôn hiện khởi nhưng vẫn không có sự hiểu biết nào phải không nếu mà có được một sự hiểu biết là tốt vô cùng vô tận cái từ ờ, Wachi Pakupang Vakhaya là lên căn phòng cái sự phẫn nộ của khẩu ừ. vậy Đức Phật biểu căn phòng ở đây là căn phòng bằng cách nào chúng ta phải hiểu biết à, có cái sự hiểu biết hiểu biết được cái sự tai hại của lời nói khi mà mình xúc phạm đến người đó bằng những cái tâm ác độc cái tâm sân hận im lặng cũng là một loại chấm ngữ nữa đó chứ không phải là không đâu à. chúng ta đi đến đâu chúng ta thắc ý ôi hãy lặng thinh nếu ta nói cái gì thì ta hãy nói tùy thời đúng pháp còn không ta hãy im lặng đó cũng lại là một loại chánh ngữ nữa cái từ wachi pakopang wachi pakopang nó là một cái hợp từ gồm có hai từ wachi wachi và pakopang quá chi tức là cái miệng cái khẩu như vậy chúng ta thấy rằng là lời nói của phàm phu chúng ta luôn luôn là nó bất cập luôn luôn là nó niệm về ngã và luôn luôn nó nó thói tương vực chứ không có nói cái lời của chánh pháp rất là ít đến người con Phật của chúng ta ở trong chùa hay ở này kia chúng ta còn thăm dò và chỉ trích nữa ừ. cái đó là cái pháp tự nhiên nó sanh khởi khi phiền não nó có mặt ừ. như vậy chúng ta thấy rằng là pháp nó không có nó không có dành riêng cho ai cả phải không ạ à? nó không dành riêng cho ai cả người nào có duyên tốt đẹp giàu là cư sĩ bằng hàng đi chăng nữa không có tiền có bạc nghèo khối rách áo ơn người ta khinh rẻ nhưng mà cư sĩ đó đức hạnh thì vẫn là đức hạnh mà thôi vậy à, cái nhóm từ lam tánh chia theo đối cách là sự phẫn lộ của khẩu sự rộng dữ của lời nói và chúng ta biết là lời nói thì nó có thể sắc hơn là một con dao đó. nó lời nói nó phá vỡ sự nghiệp rồi phá vỡ gia can của một người khác và nó làm cho nghi ngờ bất hòa lẫn nhau rất rất là lớn ừ. vậy chính vì vậy mà đức phật dạy là phải căn phòng cái khẩu nghiệp này Nhưng có những người câm ý hé trí chóe từ cả đời gọi được tiếng mẹ mặc dầu sanh lên nằm có những loài thì công cả đời như loài rắn loài liếc thì chúng không có ca hát không có được ừ. mà câm mà không được không tiếp xúc được thì cũng không có duyên để mà phát triển trí tuệ được ừ. như vậy thì khi mà chúng ta hiểu được cái điều đó thì chúng ta cần phải bảo vệ cái khẩu của mình ừ. khi mà chúng ta có hiểu biết chúng ta suy xét về các pháp cái từ quá chi quá chá là một cái danh tính từ trung tánh là lời nói vậy chúng ta thấy là lời nói có người thì nói như hoa như mật à, lời nói của có nhiều người lời nói như kim cương lời nói như ngọc báu như lời nói của đức phật lời nói của các bậc thánh lời nói của đức hạnh lời nói như kim cương như mật như hoa thơm ngát đầy giới hạnh bay xa ngút ngàn có những lời nói thì nó như phân như phẩm như là độc dược như là đao kiếm cũng là lời nói ha? như vậy lời nói đem đến rất nhiều những cái lợi ích nhưng mà cũng đem đến rất nhiều tai họa nếu mà lời nói ác lời nói phẫn nộ vì cái sự ganh tị ganh tức của mình à, vân vân và chính vì vậy nên là chính vì các cái nghiệp sai biệt như vậy nên chúng sanh ở đời này nó mới khác nhau à, có người sanh ra thì giọng nói ngọt ngào thanh tao từng lời từng lời đều đem đến cái sự an lạc đến cho người cho đời những cái giọng ca những cái tiếng rất là hay còn có người thì có những cái giọng nói đó do đâu à, do chính những cái cử chỉ những cái nghiệp này những cái hành động này mà đức phật khuyên con của ngài không có hay giữ gìn phòng hộ cái sự phẫn nộ và giải thoát là gì giải thoát không là gì cả mà giải thoát các cái bất thiện đó thì cũng giải thoát tam nghiệp như vậy là khẩu nghiệp là một trong những tam nghiệp và cái khẩu nghiệp của chúng ta nó không thanh tịnh làm sao mà có đạo có quả có cái gì ở trong đó được không có được đâu Rồi tiếp theo nữa là cái từ Pakopa Pakopa là một cái danh từ nam tánh chỉ cho sự phẫn nộ tức giận như vậy mỗi khi chúng ta tức giận thì chúng ta hãy kham nhẫn im lặng và hãy nhắc đây là ác bất thiện pháp đây là sự si mê kẻ bại tấn công tâm ngươi mà ngươi còn biết nữa rồi bây giờ ngươi thoát ngươi phát ra những cái lời này ngươi được cái ích lợi gì ngươi đem cái gì ngươi đem cái lời ác độc đến cho người khác mà biểu người ta thương hại ngươi biểu người ta tốt lành với ngươi làm sao mà được à. đó tiếp theo nữa là cái từ à, cha giá sang vũ tô xí gia là lên là người đã được thu thúc về khẩu người đã được thu thúc về khẩu điều này rất thường nghe chúng ta thường nghe nhiên nè à, nó tốt đâu ừ. chúng ta thấy các pháp nó cứ ngấm dần ngấm dần và nó hết sức tự nhiên trong đời sống và chúng ta thường nói pháp thường nghe pháp thường nói với chị thì sao vậy à, thì những cái lời nói bất thiện nó sẽ không có mặt Vacha giá, Vacha là là một cái danh từ đứng ở cái câu kệ này chia theo sử dụng cách là bằng hay là xuyên qua lời nói. Ừ như vậy là chúng ta biết là xuyên qua lời nói cũng biết được kẻ đó là kẻ ác hay người hiền Rồi tiếp theo nữa là cái từ à, cái từ à, qua cha cúc chát qua cha đúc chát qua chi đúc chát chá rí tăng hí toa là sau khi từ bỏ hành vi xấu xa do khẩu khẩu ác hạnh như vậy không ai làm cho chúng ta xấu cả mà cái khẩu ác hạnh của chúng ta làm cho chúng ta xấu và thôi như vậy chính lời nói của chúng ta chính cái ác hạnh của chúng ta ra nó chỉ cho chúng ta mi là mi là người đê hèn chứ không phải người khác chửi mi mà mi trở thành đê hèn mà để từ bỏ được nó thì sao à, rất là khó phải không ạ chúng ta phải sống với hội chúng à, tốt đẹp chơi với bạn hiền à, các cái mối quan hệ cần phải tránh những cái kẻ ác những cái người nói không thật những cái người giao du cần phải giao du với người bạn lành à, và thường sống độc cư thanh tịnh và thường suy xét về các pháp và chính vì vậy cái khẩu nó là gì là một trong gì trong chánh ngữ à. lời nói của chúng ta nó không nó, không thể hiện cái điều đó thì làm sao mà chúng ta đi bước trên cái con đường bát chánh đạo được rồi tiếp theo nữa là thứ chá đế tá là một cái nhóm từ là hành động xấu ác hành vi xấu ác tiếp đầu ngữ đú là xấu ác chá rí tá cái căn chá cộng ý tá là một cái danh từ trung tánh à, à, động từ chứ hành động hay là à, hành vi ở đây chia theo quá khứ phân từ là đã được thực hành tức là vì đó đã khép mình vào giới hạnh đã biết thu thúc các căn đã thấy sự nguy hiểm đã thấy cái sự tai hại của cái lời nói thô ác lời nói đâm thọc lời nói nguyền rủa lời nói ganh tị lời nói tật đố lời nói sang tham lời nói hư ngụy lời nói dối trá à, đã được phương thúc như vậy trong chúng ta bị những nó chi phối nó hoạt động do vậy do vậy sao vậy do vậy đức phật mới dạy cho chúng ta cái pháp để mà ngăn ngừa để trở nên thanh tịnh để giải thoát chứ không phải là là chúng ta tốt đẹp gì à, đúng rồi chúng tốt đẹp gì bất thiện nó có duyên cho chúng nên chúng sanh khởi Rồi tiếp theo nữa là sao? Là qua cha giác Suchari Tanchare là nên thực hành hành vi tốt đẹp, thiện hạnh cho khẩu. Như vậy, cái khẩu của chúng ta nó chỉ cho tân đức của chúng ta, nó chỉ cho cái âm đức của chúng ta. Nó nói lên cái đức độ của chúng ta, nó nói lên cái đức hạnh của chúng ta nó cũng nói lên cái sự giải thoát cho chúng ta nữa đó ừ. giữ lời đừng phấn lộ phòng lời khéo bảo vệ từ bỏ lời thô ác với lời nói điều lành và chúng ta biết là lời nói thô ác thì chúng ta rất dễ phạm phải và rất dễ nói ra kể cả đối với cha mẹ người thân chúng ta cũng chi là người bên ngoài vì sao vậy vì thói hư tật xấu của phiền não và cái ý niệm về ngã nơi chúng ta luôn luôn nó bảo vệ nó che chắn cho cái tôi cái của tôi ai xúc phạm đến tôi là không được tôi phải tốt như này chứ tôi không xấu như vậy đâu à, người đó nói sai về tôi nó không đúng về tôi à. quý vị có thấy tất cả mọi phiền não nó đều có thể nuôi dưỡng ý niệm về ngã và ý niệm về ngã lại nuôi dưỡng nó xấu thì nó là xấu thôi chứ có sao đâu rất đơn giản khi Đức Phật dạy cho chúng ta về quán tâm tâm tham biết có tâm tham tâm sân biết con đã có tâm sân thôi tâm sân không phải là của tôi thì lập tức phiền não nó không thể bám vào đâu được nhưng mà nó có chịu như vậy không thưa quý vị nó không chịu như vậy bởi vậy nên là chúng ta phải học chánh pháp của đức phật một cách rất là căn bản và luôn luôn nhớ các pháp là vô ngã không có pháp nào là tôi là của tôi là tự ngã của tôi cả mọi pháp tốt đẹp nó cũng qua đi có đáng để gìn giữ nó không mọi cái sự pháp xấu ác nó cũng qua đi tại sao chúng ta lại muốn gìn giữ nó cho nó là tôi là của tôi chúng ta chỉ muốn làm chủ các pháp nhưng mà chúng ta đã làm chủ được cái thấy của ngày hôm qua cái ngày hôm nay không ngày mai chúng ta gặp đối tượng thì giác nào chúng ta có biết không có được điều đó không không thể được Thấy cái nghe này đơn giản quá phải không? Không cần phải nghiên cứu, không cần phải học hỏi, không cần phải quan sát, không cần phải nói về nó hay sao? Vậy thì thế giới này có cái gì để nói về nó nữa? Không, chính nó là đầu mối của sanh tử luân hồi và cũng chính nó là khổ đế là tập đế là xả ly là con đường bát chánh khi có cái hiểu về nó có phải do thấy do nghe do tiếp xúc nếu mà chúng ta không tiếp xúc với con người thì chúng ta có nói những lời ác độc không có nói những lời chua ngoa không có nói những lời ganh tị không có phải do nghe người khác có phải như vậy không như vậy các pháp được giác ngộ chính trên cái sự tương giao khi mà nó đang được hiện diện khi cái thấy có mặt cái nghe có mặt cái ngửi có mặt cái nếm có mặt cái xúc chạm có mặt suy nghĩ có mặt cái đó mới được gọi là chánh niệm tỉnh giác trong tứ niệm xứ nhưng mà điều đó là rất khó lâu lâu nó chỉ có một khoảnh khắc nó trượt vào cái thực tại đó rồi nó lại trượt ra mà cái nhân duyên đó là do được gì được nghe đúng diệu pháp của đức phật nó mới có cái duyên trượt vào và dần dần nó trượt vào nó trở thành cái chớn trở thành cái bánh xe của nó rồi từ đó nó mới vận hành à, cái con đường bát chánh đó một cách năng động và nó xuyên phá đâm thủng cái vô minh tà kiến chúng ta tìm xem không à, không phải không các phá hiện khởi ở đó rồi chưa có mặt rồi có mặt ở đây không phải là nó có mặt thường hằng mà nó có mặt cái thực tại đó nó xăm nó lại diệt nó xăm rồi đó lại diệt nó từ không có nó có một cái gì đó rồi nó biến mất ví dụ như là một đối tượng thị giác này nó có ở đây tự nhiên nó lại biến mất rồi nó lại có một cái đối tượng thị giác khác rồi một cái thấy khác để sanh khởi rồi biến mất chúng ta có thấy cái điều đó không như vậy thì đối tượng thị giác nó luôn luôn thay đổi và cái nhãn thức này nó cũng luôn luôn sinh lên và diệt đi mà mỗi một đối tượng thị giác lại là một cái thấy khác nhau không có một cái thấy nào giống bất cứ một cái thấy nào trong vòng sanh tử luân hồi bởi vì một cái thấy chỉ sanh với một đối tượng thị giác ở cái thời điểm đó duy nhất trong vòng sanh tử luân hồi Vậy, cái đối tượng thị giác hôm qua không bao giờ là đối tượng thị giác của ngày hôm nay nữa cái thấy cũng vậy nghe ngửi nếm xúc chạm như vậy thì cái gì luân hồi không có con người nào luân hồi cả mà luân hồi là gì luân hồi không phải là là tôi đi đến kiếp sau mà luân hồi nè, cái ngũ quẩn này nó bị vô minh nó cứ tiếp nối nó sanh ra những cái ngũ quẩn mới và nó diệt rồi nó lại sanh ra ngũ quẩn mới và nó diệt chứ không phải là nó trở đi trở lại chính vì vậy nó mới là khổ cũng vậy cái ngũ quẩn này bây giờ nó đang là con người nhưng mà nó đang tạm gọi là con người danh sắc là người nhưng mà nó, nó mê gái nó mạc nó mê nó mê xì cao túy thì sao vậy à có những cái nó đang làm người thì nó đi đến loài thú nó đi đến loài giá can nó đi đến loài rắn nó đi đến loài hưu loài lai còn cái ngũ quẩn này nó đang tiến triển tích lũy những cái thiện pháp này đi đến loài người đi đến chư thiên đi đến phạm thiên nhưng mà dầu chúng có mang hình thức nào đi chăng nữa thì nó vẫn là sắc thọ tưởng hành và thức không có một con người không có một ai ở trên đời cả do vậy tái sanh ở bất cứ cảnh giới nào mang bất cứ hình thức nào đức phật đã tuyên bố cho chúng ta là ngũ quẩn là khổ đau là biến hoại là vô thường là bệnh hoạn là chia ly là ung nhọt là ổ bệnh tật là ổ nghiệp báo là dây thằng là nơi chứa vô minh phiền não tà kiến là sự chết chóc ngũ quẩn là kẻ giết người là đau kiếm là sống xét là bệnh hoạn là chia ly không có chúng thì không có sự than khóc nào cả và chúng ta đã nhận kẻ xa lạ kẻ giết người là bản thân và chúng ta luôn luôn nhận ông chủ chúng ta luôn luôn phục vụ cho ông chủ đó một cách rất là rất là thuần hóa phải không chúng ta để ý đi người khác chỉ cho chúng ta chúng ta không bao giờ nghe đâu nhưng mà tham mà nó dục chúng ta ở trong đó rồi thì sao vậy là chúng ta đi một cách gọi là bất biến không bao giờ thấy mặt nó ở đâu nữa chúng ta ông chủ đẩy chúng ta đi mà chúng ta đâu có biết ông chủ của mình là ai đâu và chiến thắng được ông chủ này khó lắm không phải dễ chỉ khi nào chúng ta tiệm cộng được với các pháp như thật như chúng nào mà thôi đó là con đường bát chánh và cái bài pháp này thì dạ alo alo dạ con hết nghe đại đức tuệ nhẫn tiếng của đại đức tuệ nhẫn rồi con thỉnh đại đức trở lại à, chúng con hết nghe tiếng của đại đức tuệ nhẫn giảng rồi và sư còn trước máy không con thỉnh sư trở lại và chắc đường truyền của sư bị trở ngại và cũng sắp hết giờ rồi dạ con kính dạ con kính thỉnh thượng tòa minh hạnh chúc phúc cho rong chúng con được trọn vẹn phước báo và dạ, con kính dân mít đến thượng tọa minh hạnh lăng từ về đây ta Bhagavato Sapamangalang Rakhanto Sape Devata Samabudha Nupha Vena Sada Sati Vantu tê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 và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng kính mời quý phật tử cùng cảm dân hồi hướng gia đề quán ta sam ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hình ta hình ta tham ma đa đề na pa quan tu vu chi ta so thiền ca ron tê tha vi ha ra măng đa lê Hê ra cha mát cha na wa ca cha bít kha vô Sa ra mi ca đà na pa ti u pa sa ca Gà ma cha đề sa ni gà ma cha ít sa ra Sappa na bu ta su khi ta pa quan tu tê Cha la mu cha ye pi cha an đa sam ba wa Sam se đa cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa răng ba tiết cha tê sắp bề pi đúc khát sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng thẩm mô thẩm ma tha ra cha bút cha la sang khô hồ tu sa mắc gồ qua a tha ya cha hi ta cha cha âm hề ra kha